Xin chào thể anh em à, Quay lại video hôm nay Thì à, tôi lại xin à, giới thiệu với anh em Về một cái à, sản phẩm Cái công nghệ Hỗ trợ anh em chơi liêng Chơi ba cây và chơi bài cào bịp Đó là một cái áo đổi bài Thì à, Áo đổi bài này Thì làm dòng áo cổ tay Đấy Thế nên rất là kín Anh em nhé Đổi bài rất kín luôn thứ hai cái tốc độ được báo rất nhanh máy êm à, nó hỗ trợ anh em à, có thể chơi bịp một cách an toàn kín đáo hơn thì cách chơi rất đơn giản thôi anh em đi chơi anh em mà không cần phải phụ thuộc vào bài nữa một số công nghệ như là kính nhấp chồng hay là máy đánh bài thì anh em phải mang bài theo còn cái sản phẩm outdoor bài này thì anh em à, sử dụng toàn bộ bài à, chợ bài xanh chín em không cần phải à, đem bài để đùa bài theo nữa đúng cách chơi đơn giản thôi hiệu trong sân chơi anh em sẽ hai một lá bài thì à, khi nào anh em lên bài bình thường anh em thấy bắn bài điểm số thấp như bán bài này Đấy. thì anh em sẽ bỏ bài thì trước khi bỏ một lá bài bỏ bài xuống ấy, anh em lên hai một lá bài của tôi thì anh em chọn một lá bài trong cái ba cái lá này thế nào cũng được anh em nhé Đấy anh em chọn để em hao đi hao thì à, anh chỉ cần động tác à, các bài tay phải này Đấy. thì em động tác mạnh bài này lấy bên hao thành công này Đấy. sau khi hao xong rồi thì anh em à, tiếp tục quay trở lại cuộc chơi anh em lên cái bài sau anh em lên vào sau anh em đối chiếu cái cây mình vừa hao đi nó hợp bài không ví dụ bán này ta được một điểm này trên liêng nhé một điểm này mà tôi vừa hao là hao cây uh, 6 và tôi đổi cái quy sang cây 6 để có 7 điểm bạc từ một điểm thành 7 điểm thì khả năng anh em sẽ chiến thắng cao hơn Đấy. rất đơn giản thôi anh em cầm bài này đánh bài Đấy. ok Đấy. Đấy. đã xong một ván bài chúng ta đã đổi thành công chúng ta lại có một cái quy ở trong uh, người nữa được thì uh, chơi này là anh em chơi bốn lá bài so với uh, à, người khác thì anh em luôn có một cái uh, một lá bài thêm một lá bài nữa Đấy, để có thêm cơ hội để đổi bài cao hơn này chúng ta lên ván bài điểm số có hai cái cái hai cái ba quy này ta đối chiếu cái quy trong người không hợp ta không đổi nữa đúng không ta sẽ tiếp tục uh, xem ván sau đây cái quy cái cao đến 4 hiện tại đang có 4 điểm bài 4 điểm bài thì chúng ta thua chúng ta đổi cái 4 sang cái quy để có một ván uh, tay nhảy đấy, thắng cao hơn luôn rất đơn giản thôi anh em đã ván bài tuần mới chỉ cần một tác nhẹ nhàng thôi anh em đã đổi thành công và những ván mặt sau anh em cũng thế nhé nói chung là chúng ta dùng cái đủ đủ bài này thì chúng ta không nhất thiết là 10 ván chúng ta thắng cả 10 nhưng mà chúng ta chỉ cần thắng 7 ván to là chúng ta cũng thắng lớn rồi được. như cái bài này ta có hai điểm bài cây 5 cây 7 và cây gì tôi đổi cây 7 thành cây uh, 4 để 9 điểm bài từ 2 điểm bài thành 9 điểm bài rất là nhanh anh ạ áo đủ bài này thì à, được bảo hành cho em một năm từ lúc em nhận hàng nhé anh em nào mà có nhu cầu cần cái à, áo đổi bài này thì tôi có số lượng thoại trong hình chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình Hà Nội và bên xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận cơ sở để trực tiếp test thử hàng Đấy, hàng đảm bảo cho anh em êm tốc độ bài nhanh và kín đáo và cái áo đổi bài tôi đang giới thiệu với anh em ra thì cơ sở mình có nhiều sản phẩm khác dành cho anh em chơi bài lá thì anh em đam mê về công nghệ chơi ờ, bịp thì à, đăng ký kênh của tôi sẽ có những video giới thiệu các sản phẩm để anh em có thể áp dụng trong sân chơi của anh em. Xin chào anh em.